Itu man Andai kata aku luka op kata Ai bagi dia rana malas moka atai Andai った七回の言い手が愛らんかった七番かの言い手が que canta me manda la sol sale tan que estaba aquí せた何なん旅の聞いてが愛論けた何なんバカの聞いてが Aku nu lucky